nói chung gần đây thì ở đây nó lừa đảo về cái phần à, cái mảng bầu cua này lừa đảo rất là nhiều bởi vì anh em phải cẩn thận khi mà lựa chọn cho mình một cái món đồ gì đó mình cảm thấy nó thực thì mình mua còn cái nào mà dễ ăn quá nói chung là nó đơn giản quá thì anh em cũng đừng nên thử đó là mình khuyên anh em để tránh trường hợp anh em bị lừa ở cái khu vực này thì à, ở cái video ngày hôm nay thì nói chung thì đồ đạc à, hai ba năm nay thì bầu cua sóc đĩa tài xỉu bài lá cái nào cũng vậy đồ thì nó chỉ lay xoay đi xoay lại như vậy thôi chẳng hạn như nó làm ờ, nhẹ hơn xíu nặng hơn xíu đẹp hơn xíu xấu hơn xíu thôi chứ tất cả những cái dụng cụ này nó đều không ra đồ mới nói chung có đồ mới thì người ta đi đánh hết rồi người ta chưa có bán cho anh em đâu nói chung đánh chừng nào mà bể bấy quá thì người ta mới bán cho anh em còn ở ờ, cái video này thì mình ờ, hôm nay mình làm cho anh em về cái cái đồ chơi bầu cua mà mình đi chơi bằng hộp thì uh, cái đồ cái bộ này thì chơi cũng rất là dễ thôi nói chung những anh em nào mà biết rồi thì nó cũng chả có gì mới mẻ nhưng mà đối với những anh em nào mà chưa từng chơi hoặc là lỡ thua tha một hai bữa thì đi kiếm tìm đồ thì nói chung đây cũng là một cái bộ để giúp cho anh em gỡ những gì mà anh em thua tha thì đây là cái bộ bầu cua chip xấu mặt thì một bộ nó chỉ có một hộp đi với lại một máy thì uh, nó sẽ rung xấu mặt khác xấu kiểu khác nhau để cho anh em phân biệt anh em đánh thì đi chơi cái mà anh em cần chuẩn bị cho mình là đi chơi thì nắp cái nắp thì nắp nào cũng được nè cái đĩa đĩa nào cũng được nè trong ba cái hộp này anh em chỉ cần cháo vô cho mình một hộp thôi đó làm sao cháo cho mình vô một hộp thôi còn à, hộp thì mình có thể làm bất cứ các loại hộp cho anh em chơi hộp giấy hộp xốp nói chung mẫu mã hình nào mẫu nào mình cũng có nói chung đưa cái mẫu là mình làm được hết hộp nhỏ hộp lớn gì làm được hết nắp với lại đĩa là không quan trọng hai cái hộp này cũng không quan trọng mình chỉ cần đổi được một hộp vô là mình có thể chiến thắng một trăm phần trăm. nói chung cũng rất là dễ chơi cái này thì con nít đánh cũng được nó rung 6 kiểu khác nhau cứ lặp đi lặp lại như vậy thôi mà đánh thì ở đây mình có ghi sẵn ra cái công thức luôn cho anh em cùng coi để anh em đánh chung luôn cho anh em thấy được cái độ chuẩn xác của cái bộ này cái này thì mình dám khẳng định với anh em chuẩn một trăm phần trăm sai một cây đền tiền gấp 10 thì à, cái ờ, cục rung này nè khi mà anh em đi chơi vô sòng thì bỏ cái hộp vô được rồi thì cục rung này anh em sẽ nhét ở trên người rung này thì nó xài bằng pin máy lạnh hết pin thì thay pin còn ờ, cái hộp này anh em chơi phải được một tháng thì nó mới hết pin hết pin thì mình lên mình làm lại thôi nó rất là dễ thì ờ, giá cả cái thứ là giá cả của cái bộ này rất là rẻ nói chung nó triệu nói chung là khi nào mà hàng cháy lắm thì nó lên tầm 2 triệu hơn 2 triệu còn hàng nói chung là bình bình thì nó cứ từ một triệu cho đến một triệu tám triệu rưỡi nói chung cũng rất là rẻ nó cũng chả có gì lớn lao so với anh em mà khi mà đi vô sòng chơi còn à, cái bộ này khi mà anh em bỏ hộp vô rồi còn cái cục rung này anh em bỏ trong người đứng bất cứ chỗ nào từ cái hộp tới cái máy rung này là khoảng cách xa được 10 mét là nó có thể nhận được còn đứng xa 10 mét nữa thì anh em phải alo cho mình mình sẽ làm cho những cho anh em chơi ở những cái sòng mà nó khó cần phải độ xa hơn còn thường thường là cứ từ 7 đến 10 mét nói chung mình đứng hai ba mét mình nhét trong người mình chả ai bắt ờ, tan được